quay video xin chào các bạn đã chơi đồng video là chơi kia đây hôm nay mình sẽ phát sóng quay video về trận đấu bb của hai bounty hunter một là quang và là tài đó tất cả lại ra quang tài mấy bạn nhớ quang tài nữa và sau đấy sẽ ba mở bounty thì mấy bạn nhớ sang và mình cũng bật mấy bạn nếu mà bạn bạn mấy bạn mà sang được thằng uh, à, sada ba hàng tài hai triệu chín này á thì chắc chắn mấy bạn sẽ có được euro euro thật nha euro FaKe trong mặt kép trong mặt kép nha rồi mà phát sóng cho bạn xem bb luôn đó ăn cơm bb mà miễn phí bố ờ, chắc ra ngoài chịu ơi chào chị bay và một cũng bình mí anh luôn sau này thằng thằng sau này tại nó gặp người tên quang ấy hay là hay là hay là nó có đứa con tên quang ấy, thì sau này nhà nó sẽ trở thành quan tài các bạn nha các bạn tự nhiên đang quay video tự nhiên ai gọi điện mà ảnh mà đó là số lạ mà không biết số lạ mà không biết chuẩn bị quan tài <laughs> đấy đang quay video nè đó quay video gì vậy công chiếu xem luôn alo chờ xíu nha bạn dạ không được dạ ta đang xong rồi học tự kia mà có bị ho không dạ đó là con biết thứ sáu đi học không không dạ. nhưng mấy bạn đi đà lạt họ học cái gì ban cho đi thì bao ban cho ở đó lạnh đang quay phim mẹ ơi có quay mẹ bị dán lại em yeah. Dạ. ok mình đã trở lại nha bạn lúc nãy à, mẹ mình gọi ok giờ mình đã quay trở lại rồi nè bạn mình đã quay trở lại rồi đây xin chào mấy ông nha tôi quay về tiếp đây ừ ừ biết mà lúc nãy quay video thấy luôn nãy nói chuyện mẹ thấy luôn các bạn có nghe mình ờ, nghe mình nói chuyện với ai thì đúng thì đúng rồi nha đâu mà nói chuyện với mẹ giờ quay video tiếp nha các bạn sẽ thấy cuộc drama giữa quan tài giữa một người giữa một tên là quan tài là quan tài á ma là quan tài á ừ thì đó là là Âu quan Âu quan có tài được chưa Âu quan có tài được chưa <laughs> nè tôi sẽ ban luật này trong trong bắc phút nè luật pháp khi đấu thắng thua cho dù có thắng thua thế nào người mà có tên quan người mà có tên quan hay tên gì đó mà ghép lại có phần thưởng đầu tiên vẫn sẽ có phần thưởng nếu mà nói về cái pha ke thì người ta thì nếu mà nếu mà nếu mà nó nếu mà nói kiểu gì đó, hàng pha ke thì nhưng mà nói ra thì nó vẫn sẽ được coi như là hàng thật Uh không không không đúng á thì bị ba này á như đấy không yên tâm đi vừa block yên tâm đi roblox block phút ở nước ngoài mà mình đang ở việt nam mà bị ba nạn bị ba nạn cái thì tôi đuổi theo ông mới tới con ạc luôn khi nào được con ạc thì thôi mày thôi ơi xem triple euro trời ơi ông bị ngáo à tôi quay video cho khán giả xem rồi chứ không lẽ quay video cho mẹ tôi xem đây là bạn đây là người đây là thanh niên tài mấy bạn gặp đây là thanh niên ờ, có ờ, hai triệu chín bao tiền nè bạn mấy bạn muốn có euro ấy thì hãy sang thanh niên vậy thanh niên này sẽ cho euro luôn euro trong không mấy bạn ơi mấy bạn biết không đó là euro trong hoàng kép nhưng mà trong hoàng kép nữa tức là không euro nhưng mà trong hoàng kép ờ, trong hoàng kép nữa nha đó tức là mấy bạn sang thanh niên này sẽ được euro chắc chắn đột phá trong đó phú đó vậy á ừ ai nói có euro thì nó vậy thì sẽ có hạn thì chắc chắn phải có hạn mấy bạn ờ, nè mấy bạn quay vn mình quay vn nè bạn mấy bạn ghi nhớ câu nói nha <laughs> ghi nhớ nha đó <coughs> kiểu này tranh tranh thưởng kiểu này tranh thưởng mấy ba tiếng hunter ấy, hãy sang ông thành tài đi đó có euro luôn chào to ghê luyện mấy ghê luyện cái sanh tài đó gặp cái xong tại nó gặp được ờ, admin uh, admin lỏ hacker lỏ cái là hacker lỏ xin ờ, uh, yoru cái nó cho cái quả nó bị bày à ui cái này ảo gì có đăng gì đâu mà đang ngoài mà có đăng đâu yên tâm đi cái đầu tôi được bảo vệ bởi tai nghe rồi <laughs> giờ thì đánh đầu tôi nữa không vậy tôi lấy tôi mới lấy luôn mũ, mũ bảo hiểm nè tôi bịt máy lạnh luôn nè tôi thẳng cầm cái chỗ luôn nè yên tâm đi trong game á tôi có cái đội cái mũ rồi đó không cần đánh vào cái đầu tôi đâu ê ê ê bắt cô nợ bắt nợ nè chỗ ê bắt nợ bắt nợ bay ơi bắt nợ ê chút nữa chơi chút ê có gì chơi chúng tìm không nhưng quan trọng là giết được kìa hết bao tiền rồi bà xin nữa ai có đĩa vâng. nè mấy bạn mấy bạn nhớ bao tiền tin bao tiền tên này nha mấy bạn nhớ nha mấy bạn nhớ thằng này nha mình cho nó lên sống luôn à quên nói với mình ba trên ba rồi mà ta mình sao gì không hai trên ba rồi tôi nhớ 36 kế Ủa, ủa, bên lực của tôi mà cho hai thằng với nhau mẹ ơi <laughs> Ủa, đang kinh doanh mà Đang kinh doanh bên mà thôi, sao giờ hai thằng với nhau rồi 36 kế trốn ở thượng sạch Vậy nó trốn mẹ hơn Khơi, khơi Cho khôi giết chứ không cho thằng tài giết nha bạn Mấy bạn gặp thằng tài thì ờ, mấy bạn thằng nào muốn ăn thì ăn, thằng nào thôi thôi nha Mà thôi thôi mình sẽ up video này lên đây và đây là video mình sẽ quay video mấy thằng bạn mình đã bb với nhau với và mình cũng lên phần tiếp theo à, chết vào chỗ đỏ luôn thôi mình sẽ up video lên đây các bạn hãy nhớ đăng ký like subscribe nhấn cái chuông để nhận thông báo sớm nhất từ kênh của mình ủng hộ mình nha giờ thì bye bye